các bạn có nghe rõ mình không rồi dạ, ok bây giờ hôm nay hướng dẫn à, mua PUB PUBG này đầu tiên truy cập vào pubg.com sau đó các bạn bấm vào buy from đua dạ và để chuyển sang cái trang của nó trang của trang chủ của à, PUBG các bạn bấm vào kích mua đây là 340 ngàn dạ. uh, sau khi điền vào các bạn điền địa chỉ một địa chỉ email sẵn đấy địa chỉ email này sẽ còn phân với địa chỉ email của chúng ta các bạn có thể thanh toán qua thẻ tín dụng thanh toán qua điện thoại di động dạ. đó thanh toán qua các ngân hàng khác trong trường hợp này mình chọn PayPal mình sẽ chọn PayPal cho các anh em xem à, sau đó các bạn chọn là uh, kích vào next tiếp theo Ờ, sau đó thì các bạn sẽ chờ khoảng vài giây thì nó ra trang này thì bạn bấm vào tiếp tục thì nó sẽ xác nhận qua tài khoản PayPal đó nó login vào tài khoản PayPal ví dụ như trong trường hợp này mình sẽ ra ngoài cái trang của mình mình sẽ uh, kích vào đây là tubg.com mình sẽ ra ngoài trang của mình chọn pubg.com sau đó bay đến cái khu website của mình à vào website của uh, ờ, Bluehole sau khi qua được cái website của Bluehole các bạn sẽ thấy là kích vào trong nút ờ, nút này ờ, là buy now là mua bản quyền khi mua bản quyền các bạn sẽ nhập cái địa chỉ email cần xác nhận và thông tin và mua sau đó bạn bấm, bấm cái hình thức thanh toán sau đó bạn nhấn next trong trường hợp này nó hỗ trợ thanh toán qua PayPal bạn chọn qua PayPal click next bây giờ các bạn sẽ liên kết tài khoản PayPal của bạn sau khi đăng ký thành công thì nó sẽ gửi về trong các bạn login các bạn có chưa có PayPal các bạn là tạo tài khoản PayPal và nạp tiền từ nạp tiền vào tài khoản PayPal sau đó bạn sẽ kích lách sau khi click next thì các bạn sẽ điền cái password của tài khoản Apple vào đây sau đó chọn login à, ờ, các bạn chờ vài giây thì nó sẽ bắt đầu thanh toán à, bây giờ nó có thanh toán tỷ suất USD nó là 14,63 đô la Mỹ tương đương với 340.000 đồng 14,63 đô la Mỹ tương đương với 340 ngàn các bạn chọn continue và các bạn make uh, to pay thì các bạn có thể chọn cái này đó hoặc là không tùy thôi tùy các bạn có thể chọn cái cái này các bạn có thể tùy các bạn chọn thôi các bạn có thể chọn make nữa các bạn chọn continue bây giờ các bạn đã đã có được một cái một cái mã kích hoạt và Xola Xola Xola đã gửi cho chúng ta một mã kích hoạt ở trong địa chỉ email chào các bạn hôm nay hướng dẫn kích hoạt cái ờ, stream uh, ờ, PUBG PUBG đầu tiên có một cái mã kích hoạt xác nhận đơn hoàng xong khi có được cái mã lúc nãy chúng ta đó xong bây giờ chúng ta sẽ chỉ việc là là làm xong bây giờ chúng ta sẽ chỉ việc là tiến hành đăng nhập vào game chúng ta tải game về. rồi bây giờ mình sẽ sẽ mở cái mã kích hoạt gì này được chưa các bạn điền cái cốt này này app app đi này đấy bắt gì lúc nãy mình đã điền cốt rồi bây giờ nó sẽ tải một số thông tin của test của server về đó như thế này chúng ta đã mua được cái tựa game PUBG Play Unknown Battleground có nghĩa là Play Unknown Play Unknown Battleground người ta Việt Nam hay còn gọi là PUBG hay còn gọi là PUBG yeah tôi không muốn hiển thị cái thông tin này là sau lần sau và kiện nó được bây giờ các bạn vào trong phần library game Đấy, hôm nay mình chưa chơi lần nào thì sẽ thử mở gm này lần đầu tiên kéo xuống và chọn offset cái mã này nó chỉ kích hoạt một lần thôi các bạn Đấy, sau khi được xo xô ra xô ra xô ra nó sẽ gửi về mình cho mình bao nhiêu mã 15 mã số kích hoạt Đó, dạ, nó đã chạy rồi đấy hiện tại mình đã được chơi game PUBG à, bản quyền rồi bản quyền đó các bạn các bạn phải mua bản quyền các bạn mới chơi được đó và bây giờ các bạn thoải mái là các bạn có thể review và livestream ở YouTube có thể kiếm tiền ở trên YouTube hoàn toàn không bị vi phạm bản quyền của PUBG dạ. bây giờ các bạn sẽ đặt nickname của các bạn cái nickname này các bạn chú ý cho mình là các bạn chỉ đặt một lần hiện tại bluehole chưa cho chúng ta thay đổi được cái cái cái cái, cái tên cái tên ờ, cái tên name của game hình như là nghe một số bạn là mà báo trao đổi là phải đến level 16 bạn mới đổi được tên nick game được chưa trong trường hợp này mình sẽ nhập cái tên của, của mình vào đây sau đó mình nhấn confirm đó như này cái tên name game của mình đã được đã được uh, upset và bây giờ chúng ta sẽ chỉ việc chơi game thôi đó tôi chọn là nam giới Đấy. như thế này chúng ta đã có được một cái tên game một cái nick game PUBG và bây giờ các bạn bắt đầu chiến đấu đó chiến đấu đơn giản không các bạn rất là đơn giản không các bạn đó là cái thông tin cho các bạn đăng ký cái game PUBG PUBG cảm ơn anh em đã xem video chúc em em à, vui vẻ chơi game vui vẻ các bạn nhớ đăng ký trên kênh của mình để cập nhật được những video mới nhất và đến đây thì mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau các bạn có thể mua ở trên trang stream của mình hoặc các bạn có thể mua ở trên cái website của mình để ủng hộ mình cũng được đó, mua ở trên website của mình đó, ờ, có gì thắc mắc có gì không hiểu bạn có thể là inbox cho mình dạ ok bye bye anh em hẹn gặp lại với các bạn ở những video review lần sau bye bye